đầu đang hình thành những cái ý tưởng sắp mới sắp tới rồi bây giờ yêu cầu bên kia yêu cầu bây giờ Jerry yêu cầu nộp bài kìa nộp bài à, tới đây có có gì lát tối làm thì anh em rồi làm ok tí nói chung là tí có ừ, anh chở bên kia đi bán tụi mình lúc nó đang đi máy bay đi đâu rồi User joined your channel. User left your channel. sao rồi nãy giờ sao rồi đi, đi vô rình bắt thằng này ra rình bắt à từ từ từ nó chạy lên ừ. với em nào đá ừ. Ừ. Ừ. Ô à Để với em nào đá Gì đấy em mới chết Nghe mới chết ơi Đỉ về em đào đá Mấy sếp bị gì đấy sếp ơi Cầm thanh của anh gì anh kỳ anh nghĩ về em đầu đá lên bắt đỉ rồi thôi ây da á trời ơi lấy cái tay rồi anh chị phong về nhà Ủa khoan tôi tôi đâu làm gì đâu mới chép tôi chạy thôi mà. Đứng yên nè, đứng yên nè. Bạn có hai người phỏng vấn rồi Trịnh Phong ơi. À, dạ. Ai đổ má mang bà lút lấy trên máy bay rút súng ra định bắn okay, rồi. Dạ, Ai à, bắn sốc hai luôn rồi này. Đồ máy mang bật lút sốc hai tao này. Sao phải đâu? Ờ trên máy bay. Sao phải đâu? Sao phải đâu? Sốc hai trên máy bay. Nhưng mà nó bắn gì được em? Sốc khoai đâu? Ra bãi đá, ra bãi đá đón anh được không? Đủ máy tao lên tao bắn cho. Em, em em đang theo đó nó đang đi trực thăng mà phải đâu vậy alo nó phải trên trực thăng rồi để nó lấy máy bay chưa đồ má nay lấy máy bay tôi chơi nó chưa còn chiếc nha men đây đi rồi phong đang bài đá tắc quan đi ờ tất cả là tắc quan đi không phải à sao phải sao phải lên anh em lên máy bay chơi với tụi nó nè sao phải trên máy bay à ok mày đang đâu mày đang đâu tao đang trên trời đang theo nó nào đâu quay nó đang ở găng gần găng màu tím găng đỏ nè <coughs> găng ờ găng đỏ trong thành phố đỏ trong thành phố à của blue đúng không đúng rồi blue blue blue tập trung ờ, vị trí ờ, casino đi thằng em quay mày có đang lái bay không mày lái thêm chiếc ở đây đang lái nè đang cầm nè ok ok tao ra tao ra casino nè tao ra casino nè mày bay ra đó đi Scott Scott alo Mike Scott đang no, no, no, no, no, no. lên lên bay lên bay ngồi đi đợi sức ờ các ao thì có thì em điểm danh chính là điểm danh à ok giờ lấy cái xe về nha ok ok anh anh anh cứ vứt xe đây em các bạn ờ. đây ra tới tới tới tới mà có bằng chứng nó cướp chưa gì ủa cướp vậy nó bắn thằng Amin luôn rồi mà rồi vậy mẹ tao tao bay tao khẽ tao, tao áp sát nó nó rút súng ra nó giúp tao mấy viên rồi rồi quay rồi có lấy xe về đi ok ok Con được không? Đang uh, trên đường chạy tới nè Ê, ê, từ từ, đủ ngồi đây sao bắn Sao đéo qua kia vậy? Đừng ngồi hướng đó, nó, đó, nó đó, bắn đó. không được đâu, lên trước ngồi, lên trước ngồi Lên trước ngồi hả? Ừ, đứng gần cái cửa, cửa kính của ta đang ngồi nè, ngồi lên Đây hả? Được chị bắn không? Họ ờ, đây bắn được không? Ờ, không, không, không bắn được, không bắn được Rồi, hai bên cái kẹt á Ngồi bên càng chứ, để tao ngồi bên càng á. Ừ đúng rồi. Dơm lái xe về giùm đi Dơm. Tao ngồi bên kia, để tao ngồi bên kia. Vậy đụng á, lái xe đầu em luôn á. Đủ đủ đủ lên đây lên đây. Lên lên lên lên đường mà, đủ lên. Lên phía sau luôn. Ghép lên ghép lên đây ừ. Đó. Ừ, xong chưa? Đây đây đây đây đây. Không in. Ờ đang gần lầu tím. Ok, gặp nó là bắn luôn đúng không? Mày... lỡ cái ừ. lỡ có bắn trúng đồng đội không? Tao record rồi, tao record rồi ờ ừ, đúng rồi có bắn với đồng đội không đó vô nói chung hạn chế hạn chế đừng bắn vô người nhau là được cố gắng đi cái này là phải chụp phải mới bắn được hay là cứ bắn mình thường được cứ chụp phải lên bắn rồi nè lô tím nè ngang ngang ngang giữa đầu lô tím và lô đỏ ở <coughs> ờ, bên trái mày xíu nè để thấy chắc bon để chắc bon đang ngủ giữa luôn nè ở à, à, đấy ở đây ở đây yêu cầu đáp xuống đầu hàng đi bắn nó luôn mẹ không yêu cầu nó đáp xuống đàng đàng hoàng làm đàng hoàng nhá rồi nhớ là chính tâm, đó bọn nhìn lên cái bắn nào miên nó bắn nào miên rồi mà bắn luôn đi ờ bắn đi biết rồi chính tông nhìn lên cái để đi đây dưới dưới dưới mấy mình mình bay nhanh đó đúng không đúng rồi nhưng mà quan trọng hay quay biết bay không lộn thấy cái màu là hay quay nó không biết bay rồi đó nè à, nó đang bay thẳng rồi gì vậy từ từ tới gần bắn từ từ tới gần bắn tới từ gần bắn tập trung cho thằng lái á cho mẹ mấy thằng kia hạ độ dạ. cao xuống bắn được chưa rồi bắn đây bắn đây bắn đây bắn đây bắn đây bắn bắn bắn bắn đuôi cái lồng mắt tao bắn con gì vậy rồi bắn bắn lại bay bên hông cho nó bắn thằng bay bên hông bay bên hông bay qua hông coi chừng nó chém lấy máy bay cái cánh cái máy bay nó chém nó bay xa ra nó bắn được con viên một viên vậy ta bị lỗi rồi bị lỗi rồi ủa trên máy bay có một thằng à hai thằng hai thằng lạng qua để để trình phong bắn đi tao chi bắn cũng được ai bắn cũng được tại ngồi bắn không được nha nó đang quẹt á ngồi đúng góc mới bắn được chứ nó quẹt mình không được không vậy được được được nó quẹt mình chết á đừng để quẹt đừng để quẹt đừng để quẹt đó nó có con viên một rồi giờ sao đây? Lấy súng lục ra bắn, lấy súng lục ra bắn. Lấy súng lục ra bắn. À, súng lục cũng có con viên à Không phải, nó phải bay đúng góc của bên mày mới bắn được phải không? Ý là tao vừa bắn được con viên rồi, à, tao với một viên lái rồi đó. Có được con viên một viên à, đủ mẹ. Bị lỗi, bị lỗi, bị lỗi. Giờ sao? Rồi nè, Mochi, bình Mochi sẽ không bắn đi. Cắt súng, cắt súng, cắt súng, cắt súng ra bắt lại, móc lại. Rồi, vẫn đéo được. Hết đạn nha, hết đạn nha. Súng Mochi bắn không được. Ma nó thiệt chứ lông lông lông đây bị chạy nhảy dù xuống nhảy dù xuống có dù không nhảy qua ờ à, nó đáp nó đáp cái gì kìa tao cứ theo đi theo nó đáp bắn luôn nó đáp bắn luôn à, à. nhảy dù xuống một ờ, nhảy dù xuống đi nhảy dù xuống đi tao đón cho nhảy dù xuống tao đón cho nhảy dù xuống một người nhảy dù xuống tao bay cao lên ơi ơi bolot lót kìa bờ lót kìa bờ kìa bay lên bay lên Bolot bolot bolot bolot bolot bolot bolot rút rút rút rút rút rút rút rút ê tụi nó bắn kìa rút đi rút đi rút đi rút đi rút đi rút đi chiến đấu ờ, chiến đấu trên không ơi chiến đấu trên không ơi không có được không bắn được không bắn được đâu không bắn được đâu bị mẹ bắn được con viên một cây đó nha bị cũng cứ cái dưới thằng trực thăng kia tiếp <coughs> dưới trực thăng ơi dưới trực thăng ơi Ôi, rồng quá dưới, có ba tắp qua có ba tắp qua số phai số phai Shot fire khu vực hồ ờ, Alamo ngay bãi dưới xe ờ, hồ Alamo nè Tập trung tập trung shot fire shot fire Bochi có đạn chưa Bochi hay không có đạn Bắn không? không được Bắn không được rồi, Bây giờ bên sau, quay qua cho tao bắn chứ mày để bên tao bắn được mày không quay. Bắn cái thằng trực thăng sau lưng mày kìa Long. Thấy nè, tao lấy chi bắn đây nè. chi bắn không được thì quay qua để tao bắn. Con đầu tao bắn được mấy viên rỉa rỉa đó. Má tao bắn được con viên một một cây phải cái lồn. Bọt cười nhảy xuống, nhảy xuống, nhảy dù xuống đi. Mochi nhảy rồi, ờ, chỗ này đang nguy hiểm, tôi đang nguy hiểm. Mochi chết rồi. Ok. Sao chết vậy? bắn không được cứ cho bắn bắn hoài một thằng đau một đau quanh đau quanh đau quanh đau lộn mới chết chết chết luôn độ trong trong khúc lắc không rồi à. sao đâu gì nó nó không lộn người thôi rồi tao bắn dính đường lái một viên rồi đó cái bay nó hình như hư cái gì kìa hư hư hư nó yếu lắm rồi cái bay nó yếu lắm rồi mày đắp xuống nóc quá đừng có đắp sau lưng sao lưng nó có bờ lúa sau lưng nó có bờ ừ, lúa sau lưng nó có xe sao lưng có xe mày đang lái ngang ngang nó tao bắn được lâu mày đứng sau để bắn được máy bay là phải bay ngang bắn được lộn mẹ bắn được con viên mà cũng giết được thằng nó sầm lồn đi tao bắn hết rồi mày bắn mày, mày không giết được nữa mày nghỉ đi nha DJ nha đó tao giết cái, cái, cái thằng bên ngồi tôi bắn đó nhưng mà đâu có con viên màu à rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi chế ơi bay tiếp bay tiếp tiếp lượng lượng vô lượng vô lượng vô sao em cái ghế phía hai ghế phía trước là bắn phía trước và bên hông phía sau là bắn phía sau và bên hông rồi nã để trình phong bắn đây trình phong bắn được nhiều không Long ơi mày đưa tới đạn ờ, rifle đó Long ơi à, à, à, để đi dây đưa mày mày dễ đi mày dễ đi để đưa đưa đưa đưa rồi ok ok ok dễ đi dễ đi dễ đi dễ đi dễ đi dễ đi con mẹ mày bữa nay mày tới con chuyện với tao luôn con đỉ mẹ nó con này con viên viên là cây phải cái đái con mẹ nó mày nhảy vô xuống đi được không pha, này nhảy được không vậy được nhảy dù được mưa chi nhảy nó không có dù nha à, không có dù à, à? ờ quên con này đéo có dù Xem tụi tao nhảy vậy nó tao nhảy chết nằm đóng đây đó. Mẹ mày chứ mày dụ bố. Cái thằng này cũng yếu lắm rồi đó. Rồi, ờ, lấy bên trái nó lòng mày. Rồi, ra bắn đi, ra bắn đi, ra bắn đi. Đó, đó bên trái trên không bắn. Cái tàu để bắn được rồi đó. Bắn được con viên một rồi đụ mẹ nó. Cũng mới đã táp rồi chứ giờ sao? Táp đi, táp đi, táp đi, táp đi. Táp nè, nhưng mà đụ đéo góc bắn đây. Lột kia chết là đất cứ là đi luôn rồi đó. Không ừ, đi luôn á thì mà không biết đạn nó rớt đâu thôi rớt cái đó luôn mà rớt đạn nó rớt trên không không đạn không rớt trên không nha cái sáng nằm dưới đất á dễ ừ, nằm dưới đất nó chết bất ngờ là nó cái xác nó, nó sẽ rơi mày đáp xuống đáp xuống luôn đáp xuống luôn đủ mẹ mày đáp xuống tao quất luôn không đau đâu nó không đau đâu nó bay vòng vòng thôi à dừng này dừng này nó dừng nè đã đi không phải pháo đi. Yếu yếu yếu yếu. Anh yếu anh yếu anh yếu. yếu. Nó yếu rồi, nó yếu rồi, nó yếu rồi. Bắn này, nó bắn nãy giờ mà đéo hư bay à. Nó bay vì bị lỗi, lỗi lỗi. Nó bỏ chạy, bỏ bỏ bỏ xe xe xe. Lên nóc mày, lên nóc mày, Có ba người, có ba người thôi, có ba người thôi, chơi được, chơi được, thành kia chết rồi, còn ba, còn ba chơi được, ba mình chơi đó. chết một nè chết một nè chết rồi tôi lùm cái súng đó tôi lùm cái súng đó mẹ nó lùm cái súng đó luôn thằng này tụi nó cũng bắt rồi đưa tao đưa tao tích đạn đưa tao đạn đưa tao đạn ngay mẹ mày trời đừng chửi đừng chửi đừng chửi đạn ra đạn ra đạn ra thu máy bay mày luôn thu được thu được máy bay thu kiểm tra kiểm tra kiểm tra kiểm tra kiểm tra máy bay có có súng không không không súng không súng ba bạn đéo cứu luôn kìa mẹ chết mẹ đi ồ gọi bác sĩ bắt nó về tù luôn gọi nó gọi lên bác sĩ gọi bác sĩ lên bắt nó về tù luôn không có xe không có xe không có xe đưa lên máy bay à, amin về lấy xe đi amin về lấy xe đi còn hỗ trợ thêm một chiếc cruiser tại khu vực sân bay ờ, sa mạc ngay chỗ bán bay ờ. sa mạc nha mày mày xuống đây mày nước tao lên để tao quan sát trên không không coi vợ của nó rồi máy bay gớt này nè một chiếc máy bay gớt này nè mày có nó đất mày bay có nó đất này mà đây nè của mình của mình của mình của mình của mình của amin gớt thì mày lái đi mày lái đi thằng một thằng nào đó nó lái cho một thằng lên quan sát trên cao đi thằng ngu này nó ra xe nè nó bị tông bị đồng đội tông đó tao bắn nó chết tỉ mày rồi chỉnh vòng như quay dưới nha còn ai lên, không lên cứ bấm ép là được cứ bấm ép là được tao không cần đáp đâu <coughs> Ây, uh, mọi người ơi tìm cái thằng uh, 2438 nha tìm cái thằng 2438 nha nó lấy súng của Bochi rồi nó nó lấy súng xiên cái thùng container của Bochi rồi Ba bên, ba rồi, bác rồi, bác rồi, kêu Bay đi, bay, bay cao lên Amin Hùng sao bay, thằng Hùng sao bay Ủa nhưng mà bác admin chứ Là Bochi rớt gốc lắc hay sao? Ừ, chết trong cái container Mà nó chui vô được nó lấy luôn Ừ, nó đứng bên ngoài nó lụm được Tại vì đó, Bochi chết là... ngay mép ngay Đó là bà lúa hay gì? Không, thằng ID mới lắm Thằng Để Hùng sao bay? Chỗ nào? Bochi đúng không? Rồi, rồi, Nó đi chưa, nó đi chưa? chỉ ờ, có rồi, chỉ có rồi. Có la em xem lên đây. Scott, Scott, Scott có không? Nó AFK gì rồi? Nó đi chưa, nó đi chưa? Đây, xe bác sĩ nè. Đây, đây, đây. Nó đi chưa chi Bên bên kia có thêm thằng nào nữa kìa. Ờ gọi luôn. Ờ, cứu luôn đi ờ, bác sĩ cứu luôn đi. chi đang đứng gần bác sĩ rồi đó. Ok. Thằng Blue này rút rồi, nó rút rồi. Cái này đã làm tích kẹt chi ơi, không có bằng chứng nó không xử được đâu chạy ở đây cứ ra làm tiết kẹt đi rồi à, thằng admin nó thu quyền lại cho ờ đúng rồi cái đó là không trong tình huống tự nhiên lại lượm súng lại ờ. mà bác sĩ ơi bác sĩ ơi bác sĩ ơi rồi rồi mình bác, cứ đứt bác sĩ ơi bác sĩ ơi bác sĩ bác sĩ bác sĩ ờ giờ Sao nhờ anh rồi. đưa tôi với anh bạn này về nhà tù cái nha tôi đưa thằng lồn chót đứt này về nhà tù tôi xong ném nó lên máy bay nè thôi ờ, đi xe đi đi xe đi cover đi hay là máy bay này đi không ủa họ ờ, không có đáp đá máy bay xuống đi ờ được được được cái này xe này đưa lên không được ờ, bác sĩ ơi xe này đưa lên không được được vậy vậy tôi đi nha ờ rồi rồi rồi lên uh, nó bay hay quay đó tao bắn cho ngồi đây bắn lên ngồi giữ nó nha smith ok đậu má không được đậu máy quăng nó xuống sông còn thằng nữa thì ờ, đi bay bay xem mi đồ mà nắm đâu <laughs> thôi mà ngay tại cái lồn quá còn kia đâu còn kia đâu kia chết rồi cái, cái thằng chết là đó chinh nó chết chinh trên không ở đâu rồi thằng chết là chịu á tao ờ. cái thằng kia bị bắn trên không rồi thua có khi nó cũ rồi đó có khi nó cũ luôn á không rồi cái mẹ đi nó nó cũng hình như súng đóng nó cũng không còn đâu rồi chinh phong xin lại ít đạn đi má bắn còn ờ. trăm ba viên rồi đưa lại hết trong luôn nè tại vì đạn ừ. chỗ nãy hết con mẹ luôn rồi à, lấy súng điện bắn nó mới rớt ra được nha rớt gì bắn lấy này nè thay vì cái này là đó rồi đưa vô xử lý có đi ai, ờ. có ai thu đạn được của tụi nó không cho bộ chi sinh đi à, đưa cho long trăm viên rồi ừ, bộ chi mất trăm hai hai viên với cái súng thôi à. thằng này bao cái nhiêu tiền vậy ta làm uh, làm làm đơn tàn trữ và nó <clears throat> tàn trữ và sử dụng vũ khí là rồi tấn công cảnh sát kháng lệnh yêu cầu ừ nó có yêu cầu đâu kháng lệnh má cho nó ờ, tấn công cảnh sát thôi ờ à, có giam kìa giam cấp kìa chưa tiền đây mà phạt nó khoảng ờ, sáu chục ngàn đi ha ba tội đó cộng lại nó đi hơn 60 phút á dạ cho đủ mới 90 đi phạt nó 60 ngàn với lại cho nó đi tù ba ờ, bốn mươi phút đi ok má thằng cái thằng máy bay lúc sau má nó yếu rồi yếu lắm rồi má đi xe bắn không được chứ xe bắn được đủ má tiễn nó đi luôn á ba bà nó ngoài đáp xuống nó ba thằng lồng rồi bùi kia đủ má tao bay nó bắn đéo được mày <laughs> là mấy bạn bắn ngu quá không không mấy cho về đồn xin giáp lên xin cấp súng lại được không cấp đạn chứ ờ cấp súng cấp đạn luôn đủ má cái súng tổng 13% phần trăm à sửa đi thôi sửa tốn tiền lắm mày mẹ tầm tám mấy chín mấy còn sửa được chứ đủ má cây này 13 phần trăm sao sửa làm đơn đi có gem kìa ừ chị dây đâu rồi